bốn đội mà đã vào bán kết cúp C1 và bốn đội vào bán kết cúp C2 nha anh em. Thì à, giống như anh em đã thấy trên màn hình của tất cả anh em là bốn đội đã đi, được tiến vào trận à, bán kết nha anh em. Đó là Real Madrid và thằng Man City và Inter Milan và thằng AC Milan. Thì anh em thấy bên phía đại diện của Ita, à, Italia thì đã vào được hai đội đó là AC Milan và Inter Milan. Trong khi đó à, Real Madrid và thằng Man City sẽ gặp nhau là giống như cái trận chung kết sớm nha anh em. Thì lượt đi sẽ diễn ra vào lúc ngày 10 tháng 5 rồi lúc 3 giờ sáng thì cái trận đầu tiên đó là trận Man City và Real Madrid sẽ gặp nhau trên sân nhà của Real Madrid còn trong khi đó trận đầu tiên là diễn bên phía uh, bán kết của uh, AC Milan và Inter á, thì gặp nhau vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 5 nha anh em vào lúc 3 giờ thì anh em thấy um, hai thằng um, bên phía Serie A gặp nhau cũng um, đã gặp nhau trên đấu trường Serie A rồi còn giờ còn gặp nhau trong bán kết cúp C1 nữa thì năm nay Inter Milan đang rất là sáng cửa có thể tiến sâu vào cái vòng uh, chung kết của cúp C1 luôn nha anh em thì mình đang đánh giá cao Inter Milan trong mùa này còn thằng uh, Real Madrid hoặc là thằng Man City hai thằng này cũng đều giống như mà đã chung kết sớm nha anh em thằng nào giống như mà thằng nào thắng trong cái trận này cũng giống như có thể là cũng có thể giống như chức vô địch thuộc về thằng đó rồi anh em thì mình sẽ tiến vào trận bán kết của cúp C2 thì anh em thấy cũng biết nếu mà anh em nào cũng đã xem cũng biết rồi thì thằng MU hồi tối qua bị thằng um, AC ờ, cái thằng ờ, Sevilla nó hạ với cái tỷ số là 3-0 thì anh em thấy bốn đội vào um, bán kết của cúp uh, C2 là thằng Roma sẽ gặp Leverkusen nha anh em Bayer Leverkusen vào ờ, ngày 12 tháng 5 vào lúc 3 giờ còn Juventus sẽ gặp Sevilla Sevilla là cái âm vua của cúp C2 nha anh em thì uh, Sevilla đã đạt um, hình như thành tích là 6 cúp ờ, uh, 6 trận uh, vô địch cúp C2 rồi thì anh em thấy Sevilla tuy ở cái giải đấu La Liga rất là yếu nhưng mà về cái giải đấu um, cúp C2 thì Sevilla đá rất là mạnh tối qua Sevilla đã ăn MU không có cái đường trở tay luôn còn Roma Roma thì anh em thấy gặp Bayer Leverkusen thì sẽ gặp trên sân nhà của Roma trước nha anh em thì nếu mà trận này anh em cũng có thể đánh giá cao thằng Roma được trong cái trận đấu bán kết cúp C2 này thì mình sẽ tiến vào cái phần mà nhận định cho tất cả anh em trong cái trận đấu ngày hôm nay cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy tối hôm qua mình có nhận định thằng AS Roma cho tất cả anh em nè thì một ngàn mấy anh em đã xem được cái video này thì mình cho tất cả anh em nằm AS Roma ma và nằm tài thì anh em đã hút được hai cái mã kèo này full trận rồi còn ở trận MU và thì mình cho anh em nằm MU nằm tài nè nằm tại góc nè thì anh em húp được hai cái mã tài anh em chỉ thu cái mã kèo MU thì anh em vẫn lãi kèo nha thì nói chung tối hôm qua anh em nào mà đánh theo hai cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trên video thì anh em cũng đã húp full rồi thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em vòng 30 của La Liga đó là trận của giữa Osasuna và thằng Real Betis diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 4 nha anh em đó là ngày thứ bảy thì anh em thấy trên màn hình của anh em là Đội hình dự kiến ra sân của hai đội thì bên phía Osasuna chơi với sơ đồ là 4-3-3 còn bên phía Real Betis cũng vẫn chơi với sơ đồ là 4-3-3. Thì à, đó là cái đội hình mà dự kiến ra sân của hai đội thôi nha anh em. Tới cái lúc gần cách trận đấu khoảng tầm nửa tiếng mới có cái đội hình chính thức nó sẽ cập nhật lại cho tất cả anh em thì à, mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Real Betis đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và có 48 điểm sau 29 vòng đấu còn trong khi đó Osasuna đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 29 vòng đấu nếu trận này Real Madrid Real Betis có thể thắng được Osasuna thì Real Betis sẽ vươn lên vị trí top 4 trên bảng xếp hạng tại cái vị trí của Real Sociedad nha anh em. Thì để có thể mùa sau có thể thi đấu cúp C1. Còn um, trong cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha là Osasuna thì Osasuna vừa để thua thằng Valencano với tỷ số là 2-1 nè thắng thằng Anh chơi với tỷ số 2-1 để hòa Atletico Bilbao với tỷ số là một đều trên đấu trường cúp nhà vua Tây Ban Nha anh em thì anh em thấy nếu mà tính theo cái thành tích của ờ, Osasuna đội chủ nhà thì trong 10 trận gần nhất Osasuna chỉ thắng được đúng 3 trận thôi và để thua 4 trận và để hòa 3 trận còn trong khi đó thằng Real Betis trong 10 trận gần nhất thì Real Betis thắng 4 trận và để thua 4 trận và để hòa 3 trận thì với để hòa hai trận nha nè thì nói chung cái phong độ của thằng Real Madrid trong về cuối mùa giải thì cũng đang phập phòng nha anh em đang trận thắng trận thua nói chung cũng chưa có phong độ đỉnh cao cho mấy thì anh em thấy cái trận thắng gần nhất là thắng Espanyol với cái tỷ số là 3-1 trên sân nhà khi trận này làm khách trên sân nhà của Osasuna khó cho Real Betis có thể lấy 3 điểm trong trận này có thể vươn lên vị trí top 4 nha thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Real Betis và Osasuna thì anh em thấy trong 4 trận đối đầu gần nhất á, thì Real Betis đã thắng hết 3 trận đây anh em quan trọng là anh em xem bốn trận đối đầu gần nhất thì Real Madrid đã thắng hết 3 trận và để hòa một trận trên đâu để thua một trận trên cái uh, cúp nhà vua Tây Ban Nha thôi còn bao nhiêu thì Real Madrid cũng đều thắng anh em thấy thắng 1 không nè thắng 4-1 nè thắng 3-1 thì nói chung hai này gặp nhau trong 4 trận thì đã nổ hết 3 trận tài đây anh em thấy không đó ba trận là từ 4 bàn thắng đổ lên chỉ có một trận đúng 1 không thôi mình sẽ tiến vào cái trận đấu gần nhất của hai này cho tất cả anh em xem luôn thì anh em thấy trong khi đó lúc đó là hai thằng này gặp nhau um, thì à, thằng đội chủ nhà là Real Betis chấp chiếc cái mã kèo là 0.5 luôn nha anh em và Real Betis chỉ ăn đúng một không thì anh em thấy đội hình của hai đội lúc đó tung cái đội hình ra sân bên phía đội chủ nhà Real Betis chơi với sơ đồ 4231 nè Osasuna chơi với sơ đồ là 441 nè hiện tại thì à, bây giờ hai đội nó có một sự thay đổi là tung cái đội hình là 433 hết nha anh em 433 hết thì cái trận này anh em thấy hai đội tung cái đội hình toàn công mạnh không thì anh em có thể vào cái mã tài mạnh tay trong cái trận này cho mình cũng rất là ok nha thì anh em thấy trong cái trận lượt đi của La Liga của hai này gặp nhau thì à, tỷ số góc nó chỉ có 6 quả thôi thì bởi vậy mình không khuyên anh em nên nằm cái mã tài góc trong cái trận này nói chung góc thì nó cũng tùy theo trận thôi anh em giống như tuy trong cái lịch sử nó chưa có ra nổ tài góc nhưng mà tùy theo cái thế trận nó đang diễn ra như thế nào thì kèo góc nó mới nổ giống như bây giờ thằng Real Betis đi, nó đang rất cần 3 điểm nhưng mà vô thằng Osasuna là cái thằng ghi bàn trước thì thằng Real Betis tất nhiên nó phải sẽ tấn công tấn công nếu mà không gỡ ra được bàn hòa thì nó sẽ nổ thêm như rất là nhiều quả góc thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em um, góc á, thì anh em phải xem cái tình hình trận đấu nó đang diễn ra như thế nào rồi anh em mới vào còn anh em chơi qua thầu qua cò trận này mình cho kèo tất cả anh em đánh được cho anh em đánh trên dưới tài xỉu gì cũng rất là được dễ đánh nhưng mà quan trọng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 chơi một cái mã kèo an toàn nhất thì anh em chờ cái mã kèo ra sân cộng dòng 10 đến 15 phút nếu mà chưa có bàn thắng thì anh em vào cái mã tài hai thì cái tỷ lệ anh em thắng hoặc hòa kèo này trong cái trận này nó sẽ cao hơn trận này mình dự đoán tỷ số sẽ là một điều thì anh em cũng vẫn có thể nằm cái mã kèo là Real Madrid đá đồng thì giống như Real Madrid nó cần gấp 3 điểm để vươn lên vị trí top 4 trên bảng xếp hạng cũng sắp kết thúc mùa giải rồi Real Madrid đang khẩn trương để cần những cái điểm à, trận đấu trọn vẹn 3 điểm để có thể vươn lên vị trí trên bảng xếp hạng để có thể trụ có top 4 để mùa sau có thể thi đấu cúp C1 nha anh em. Trong khi đó, thằng Osasuna hiện tại đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng là vị trí thứ 10 rồi. Thì Osasuna vẫn không sợ bị rớt hạng mà có thể là ờ, trụ lại La Liga đấu mùa sau thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn thì anh em thấy trên màn hình mình có chốt cho tất cả anh em là bốn cái mã kèo thì anh em thấy đây thì anh em có thể chia đều kèo ra anh em đầu tư bốn cái mã kèo này cho mình thì giống như anh em đang chơi ngoài thì anh em cứ nằm mã kèo nè Real Betis đá đồng cho mình đó anh em nằm tại hai thì giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em chờ trận đấu ra sân 5 đến 7 phút kèo nó hạ xuống còn hai quà tài xỉu hạ xuống còn hai quà thì anh em vào cái mã kèo tài hai thì tỷ lệ anh em thắng và quà kèo nó sẽ cao hơn đó còn anh em à, tại góc thì anh em cứ vào tài vào cái trận đấu xem như thế nào anh em không cần vào vội nếu mà anh em chơi trang là chơi được những mã kèo gốc rồi thì anh em chờ ra sân trong vòng 5 phút chưa có quả gốc nào nó sẽ tụt xuống 9 hoặc 8.5 thì anh em vào cái tỷ lệ anh em ăn full kèo và anh em thắng nó sẽ cao hơn nữa còn tại gốc hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo 4.5 nhưng mà anh em không vào vội chờ ra sân 3 phút thôi kèo nó sẽ tụt xuống 4 trái anh em vào 4 quà thì cái tỷ lệ hiệp 1 anh em quà kèo và anh em ăn nó sẽ cao hơn đó anh em thấy chơi trang nó lợi thế như thế nào là anh em được chờ kèo nè anh em được xả kèo anh em vô được những mã kèo rung nè còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh trước được trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng chứ anh em không có thể chờ kèo được thì đó bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất